Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì à, Sơn à, đã có mặt ở Simacai các bạn ạ. Simacai thì vẫn là thuộc à, tỉnh Lào Cai các bạn nhé. Thì trên huyện Simacai thì trong cái tuần lễ này thì đang tổ chức một chương trình lễ hội văn hóa kiểu lông sản các bạn. Thì trong chương trình lễ hội tuần này ấy, đại thể là ngày hôm nay, hôm nay sẽ có một cái chương trình gọi là giao lưu văn hóa văn nghệ các trò chơi dân gian của các bản các xã thì uh, ngày hôm nay đây Sơn đang có trực tiếp có mặt ở đây và cũng đang xem các anh các chú các bạn uh, đang tham gia một cái trò chơi gọi là trò chơi đẩy gậy Đấy, sau khi cái trò chơi đẩy gậy này kết thúc thì sẽ tiếp theo đó là cái trò chơi gọi là kéo co Đấy, kéo co rồi là những trò chơi nhảy cò rò rồi thì gõ trống bịt mắt bắt dê đấy, rồi bắt vịt các thứ cũng rất là nhiều những trò chơi dân gian rất là hay và ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để ghi lại tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất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 等住嗰個。地車啦，地車我個背最辛苦啊！地車地車我嘅，地車咁樣啦。là chồng nóng rồi đó đó Cân rồi, chuẩn rồi. Phải cân lại. Lên coi. Anh này mà bảo là tôi tôi đã. Thôi thôi. Thì đông có này đi ra. Còn cái cái quả là sao mà thắng được cái quả thần thánh này. Thánh. 아, 안녕 다시 오니까 네, 잘 봤어 phản cùng các chính là dính đá lên đây đánh rồi Và tiếp theo đây thì chính là cái trò chơi kéo co, một trò chơi dân gian rất là truyền thống rồi các bạn ạ. <laughs> Hôm nay thì à, bà con dân bản ở đây cũng đang à, đứng vây quanh à, hai đội này rất là đông và đang cổ vũ cho hai đội kéo co không biết là đội nào sẽ giành chiến thắng đây nhưng mà một trò chơi cũng khá là phổ biến khá là phổ biến trên à, các à, quê hương ở vùng cao cũng như là vùng quê một trò chơi kéo co rất là là, là vui các bạn ạ <laughs>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

cuối cùng là cũng đến cái màn à, gọi là trò chơi à, bịt mắt gõ trống một trò chơi rất là vui trò chơi à, đấy những bạn quan sát thấy một anh chàng thanh niên gọi là đang đeo khẩu trang lên mắt và sẽ đi tìm cái trống cầm cái gì đi tìm cái trống và gõ đấy không khéo là sẽ gõ trượt ra bên ngoài thì cũng như là gõ vào khán giả đấy trò chơi cũng khá là vui nhộn các bạn ạ sao mình người chung ai đã chỉnh nhiều thế tí nữa phải chơi nhiều xin mời chơi tiếp theo có rất nhiều người đã chờ đón tất cả các anh chị em các cháu nhỏ trong buổi chiều ngày hôm nay anh à anh chú ông à đấy đến đây là một phần quà mang về tặng vợ con tuyệt vời nhất xin anh đến đây đây đây đây anh nhá để gọi tinh thư sẽ đến lượt chị em là thế này anh anh ờ, tên là gì nhỉ anh dí ở xã nào đấy nào chư vi ok nào chư hết này chưa hết này chưa à, nghe nghe rồi chỉ dẫn hết này chưa à anh quay nha tiên tiền tiền ôi đừng có lại quá mắt à ôi đi thẳng đi thẳng đi có hai phút thôi khẩn trương hết giờ bây giờ lên luôn đi lên luôn tiền tiền hai ba chân chạy phải bên trái bên trái bên phải bên phải bên trái đi theo đường hoàng lại đi theo đường bên trái bên phải bên phải bên trái bên trái bên phải bên phải bên trái tiến lên tiến lên tiến lên mạnh lên mạnh lên cái kiểu là như kiểu xây rượu ấy nhỉ tư thế xây rượu ấy ừ. ai nó tâm như kiểu tiến lên tiến lên tiến lên bên trái bên phải bên phải bên trái chân trước chọn sau đi đẳng đi đẳng đi đẳng đi đẳng đi đẳng ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi tuần qua thì anh đánh vào mẹ chồng xin mời chị ở bên em mời các bạn đăng ký hai lượt hai lượt em ơi hai lượt bạn tôi nói là tôi nói là cái việc thịt bác này là chị em phụ nữ đang kinh nghiệm đâu đấy em này em kinh nghiệm hơn kinh nghiệm hơn trả luôn trả luôn lại luôn lại nhàng cho tôi ạ à, cái kỹ thuật đừng nhàng cho tôi rồi, vâng, chuẩn bị nhạc các tôi nhá. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Chị, chị tên là gì nhỉ? À, Kiệt, Kiệt. Chị gì ạ? Kiệt à? Kiệt, Kiệt, Kiệt. Chị ở À, Nam, Nam Vái ạ. À, quên nhầm, Nam Phá. Nào, chào hôm nay. Ờ, cho vận động viên nữ đầu tiên trong buổi chiều ngày mai ạ. Hai. Giờ dạ, bằng nữa nào, bằng nữa cho. Được chưa? Rồi, ờ, nhạc lên. Bắt đầu. Hai, một, bắt đầu đi là đi ủi năm năm đi nhanh lên đi ủi đi đi đi đi rất mạnh đấy trái phải đấy trái phải trái phải trái phải trái phải phải trái phải phải trái Hey!

không biết đâu cái này là tí nữa chị làm lại nhá không nhìn thấy gì hả không nhìn thấy gì nó còn gì là trò chơi nữa đưa con quay nhá quay nhá quay ba chục vòng rồi hai ba chống chống chống mặt không nhạc chuẩn bị ba hai một bắt đầu hai phút khẩn trương nhạc lên nào trời ơi ủa di chuyển nhanh quá Ai này chuyển quá đâu ơi lui lui lui lui lui lui quá lui lui lui tiến tiến tiến lên tiến lên tiến lên đổi điểm nhá Ôi dồi ôi, trái phải đằng trước đằng sau, Trái phải, trái phải, phải trái Ôi, con nào Lùi quá Đây, tôi đưa các bạn nhé Dường nhau, ok Đây, đây, đây Để không? Anh lấy được, ok Một Hai nhà chuẩn bị ba hai một bao lên luôn lên luôn lên lên lên luôn luôn khuyến khuyến cáo khán giả đối bảo hiểm và tôi tôi bảo hiểm nhá khuyến cáo đối bảo hiểm nhá và tiếp theo đây thì chính là cái trò chơi nhảy cò giò như lúc à, đầu sân đã giới thiệu đấy. Thì đây là các bạn là thanh niên nam nữ cũng như là các bạn nhỏ có thể là tham gia một cái chương trình trò chơi nhảy cò giò. Chúng ta sẽ phải lồng chân vào trong cái bao tải này và sau đó là nhảy hai vòng các bạn nhé đấy nhảy tiến rồi nhảy lui ai về trước thì sẽ ờ, giành được một phần quà phần quà của ờ, ban tổ chức của chương trình ờ, lễ hội nông sản này đấy <laughs> các bạn đang tham gia còn vừa rồi thì có một chút sai sót bây giờ bắt đầu nhảy lại này các bạn này ok đấy <laughs> Ôi, này rất là vui nhỉ có dò thêm con tải một uh, chương trình tham gia cũng khá là vui khá là thú vị các bạn ạ <laughs> Ba ba.